thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê cho biết họ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi sau khi một tòa án Hà Nội ngăn chặn nỗ lực tịch thu máy bay do vi phạm thanh toán tiền thuê. Nhóm công tác hàng không không nêu tên hãng hàng không liên quan, nhưng trong một phiên bản cập nhật của cảnh báo đã được đăng trên trang web của hãng với liên kết đến một tệp có tên Cập nhật số 1 lại Vietjet. Reuters cho hay họ đã gửi yêu cầu bình luận đến Vietjet và các hãng hàng không khác tại Việt Nam nhưng không nhận được câu trả lời. Vietjet là một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất ở châu Á, sử dụng các máy bay của hãng Airbus và được đặt tổng cộng 186 chiếc, bao gồm cả 114 chiếc A320 Neo chưa được bàn giao. Ngoài ra, hãng này cũng đặt mua 200 chiếc Boeing 737 MAX cũng chưa được chuyển. Hình ảnh máy bay Vietjet Vụ việc này liên quan đến việc tuân thủ Hiệp ước Cape Town CTC của Việt Nam. Theo hiệp ước này, các hãng hàng không có thể đảm bảo được mức vay ưu đãi hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp trễ hạn thanh toán, quốc gia của họ giúp bên cho thuê dễ dàng thu hồi máy bay hơn. Hiệp ước Cape Town được ký kết vào năm 2001 với mục đích giúp tăng cường an ninh cho các bên cho thuê máy bay. Tuy nhiên, họ cũng đặt ra một số yêu cầu pháp lý mà các hãng hàng không và các quốc gia phải tuân thủ theo đó, các hãng hàng không phải đăng ký tất cả các máy bay của mình với một cơ quan đăng ký quốc tế để đảm bảo tính toàn vẹn của danh sách đăng ký. Nếu không tuân thủ, hãng hàng không sẽ không được tận hưởng các ưu đãi về vay vốn hoặc giảm giá các khoản phí pháp lý. Tuy nhiên, các điều khoản của Hiệp ước Cape Town không hoàn toàn rõ ràng và đôi khi có thể gây ra tranh cãi pháp lý như vụ việc hiện tại ở Việt Nam. Sau khi Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi của AWG, có thể sẽ có những hậu quả tiềm tàng cho ngành hàng không nếu các hãng hàng không ở Việt Nam không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước Cape Town. Họ có thể bị từ chối các khoản vay vốn và các khoản giảm giá pháp lý. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng có thể trở nên cảnh giác hơn với Việt Nam trong việc ký kết các hiệp định liên quan đến máy bay và các hoạt động hàng không khác. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam vẫn còn cơ hội để khắc phục vụ việc này. Việc tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước Cape Town là điều cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của danh sách đăng ký máy bay. Việc AWG đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi cũng đặt ra câu hỏi về tình trạng nợ nần của các công ty hàng không Việt Nam, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ. Việc đặt mua nhiều máy bay nhưng không thanh toán đúng hạn có thể làm suy yếu vị thế tài chính của các công ty hàng không đồng thời cũng ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia trong việc ký kết các hiệp ước và giao dịch với các đối tác quốc tế, hình ảnh Reuters đưa tin. Reuters cho hay bên cho thuê đã yêu cầu bước này từ tháng 11 đến tháng 1, được hỗ trợ bởi lệnh của tòa án ở Anh, nơi có tòa án có thẩm quyền đối với hợp đồng cho thuê. Cơ quan quản lý của Việt Nam đã đồng ý hủy đăng ký các máy bay phản lực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 trưởng ban nhân quyền dẫn đầu, hình ảnh bài trên AFA. Mục tiêu chuyến viếng thăm là điều tra tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đánh giá tác động đến nhân quyền của Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam EVFTA đã có hiệu lực gần 3 năm qua, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. AFA cho biết chuyến thăm kết thúc vào chiều ngày 6 tháng 4, Phái đoàn Quốc hội châu Âu đã mở cuộc họp báo ở Hà Nội để nói lên sự quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam. Họ chỉ trích những vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực xã hội và chính trị, đặc biệt là không gian tự do của xã hội dân sự bị thu hẹp. Các điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự được sử dụng để dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động xã hội dân sự bị sách nhiễu, tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, đặc biệt là ngôn luận trực tuyến và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng bị hạn chế. Phóng viên Ý Lan của AFA đã có cuộc phỏng vấn với dân biểu Quốc hội châu Âu Nacho Sanchez Amor đến từ Tây Ban Nha. Ông Nacho cho biết, nhiệm vụ của phái đoàn là không liên quan trực tiếp đến các vấn đề chính trị, mà liên quan rất nhiều đến thương mại. Trong Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, có một chương dành riêng cho các điều kiện dân chủ, phái đoàn đến Việt Nam để xem xét tình trạng cải thiện như thế nào và đánh giá những cam kết của chính quyền Việt Nam khi ký kết hiệp định EVFTA được tôn trọng đến mức nào. Ông Nacho cảm nhận Việt Nam đang có những tiến bộ kinh tế rất đáng kể, nhưng xét về khía cạnh nhân quyền, tình hình trước và sau khi EVFTA được ký kết hoàn toàn giống nhau, không có tiến bộ, không có cải thiện về nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Các tổ chức phi chính phủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành các hoạt động của họ. Vì vậy, mặc dù phái đoàn xét thấy các khía cạnh thương mại của hiệp định đang hoạt động tương đối tốt, nhưng họ rất thất vọng vì không có tiến triển nào liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền và cải cách dân chủ. Họ không thấy bất kỳ sự cởi mở hay thiện chí nào của chính quyền Việt Nam trong việc tôn trọng những điều mà Việt Nam đã cam kết khi ký EVFTA. Hình ảnh dân biểu Nacho Sachez Amor đến từ Tây Ban Nha. Trong chuyến viếng thăm, phái đoàn cũng đã tiếp xúc với một số nhà hoạt động xã hội dân sự của Việt Nam, nhưng ông Nacho không tiết lộ tên tuổi của họ. Về phía chính quyền, phái đoàn đã gặp Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao và nhiều viên chức trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Ban tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu và Nhân quyền và Bộ Công an. Phái đoàn cũng đã gặp gỡ giới ngoại giao tại Hà Nội cũng như các phóng viên báo chí quốc tế, không phải để phỏng vấn mà để tìm hiểu về tình hình trong nước. Ông Nacho cho biết phái đoàn đã đích thân đệ trình danh sách các tù nhân lương tâm cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan và yêu cầu phải trả tự do cho họ. Rất tiếc phái đoàn không được phép thăm tù nhân lương tâm trong tù. Ông Nacho cũng cho rằng chuyến đi để giúp các dân biểu có hình ảnh chính xác hơn Việt Nam có thiện chí giải quyết vấn đề lao động trẻ em và nạn buôn người, nhưng với tình hình nhân quyền nói chung, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, không gian thu hẹp của xã hội dân sự thì rõ ràng chính quyền không có thiện chí để thúc đẩy cải cách chính trị. Đây là lý do khiến cho phái đoàn rất thất vọng bởi vì những cải cách về chính trị và nhân quyền là một phần không thể thiếu của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và cả hai bên đều đã cam kết. Ông Nato cho biết, sau chuyến đi, phái đoàn sẽ nói với Quốc hội châu Âu rằng Việt Nam hứa rõ ràng sẽ thực hiện các cải cách về dân chủ được nêu trong Hiệp định Thương mại EVFTA, nhưng sau khi Hiệp định được ký kết, Việt Nam chẳng thực hiện sự cải cách chính trị nào, thậm chí không có sự cởi mở nhỏ nhất liên quan đến các hoạt động của xã hội dân sự. Đây là điều thật đáng thất vọng và nên là bài học cho Quốc hội châu Âu,